Não, di đà phật a di đà phật kính thưa quý phật tử thân mến hàng năm mỗi lúc đông về khi trời hơi xe lạnh là báo hiệu cho chúng ta kỷ niệm ngày lễ viếng của đức phật a di đà tức là ngày 17 tháng 11 năm 1 quý phật tử trở về nơi đạo tràng hôm nay để bàn những việc khóa tu kỷ niệm trẻ tiết của tượng phụ Quan Di Đà. Để có đủ hành văn tiêu cư, Ngài nhắm mắt suy tay giả tiền cuộc đời, chúng ta trở về nơi thế giới an lòng tịnh độ phương Tây và để cái đời sống hiện tại của mình có được nhiều an vui và hạnh phúc thực hiện theo lời những nhất các kiểu dáng rất đẹp lòng rất đẹp lòng giữ tâm trí tình thân tình qua phương cách tự phật. thì quý vị kiến tạo cho mình có được chánh nhân của tịnh độ mà chánh nhân tịnh độ mình đã gieo trồng rồi thì kết quả chắc chắn quý vị sẽ thành tựu đối với nền giáo dục của đạo Phật là cộng công minh nền tảng nhanh hiệu quả cho nên nếu phật tử làm một cái chuyện gì cũng phải suy nghĩ thầm kỹ với cái nhân tình dao động để đưa đến kết quả chính chúng ta là được gặt hái còn những người giữa thế gian thì rất sợ cái quả khổ đến với mình nhưng họ cứ tiếp tục gieo trồng cái nhân đau khổ thì khổ đau làm sanh sớm cái tưởng còn cái tâm mong ước mong cầu là phúc an lạc nhưng nếu ta không gieo trồng cái nhân thì không làm sao có một cái quả đối với nhà của nó thì rất sợ cái nhân xấu khác ngăn ngừa không dám làm bất cứ một điều gì dù đó là một việc nhỏ xấu khác cũng không dám làm vì biết đồng dương tự dương đồng đầu đồng đồng đầu nhưng đối với thứ sinh thì bị sợ quả khổ mà cứ tiếp lên lòng người ta khổ vì vậy mà có câu nói bồ tát sợ nhân chúng sanh thì sợ quả tất cả chúng ta tin hiểu sâu sắc chỉ nhân quả để chuẩn bị điểm lượng cho một cuộc hành trình đi đây chúng ta cần phải có những điều kiện gì dừng vào chính phẩm xe vàng ở tây phương cực lạc là cứu dân của thế giới an lành thì quý phật tử ngày hôm nay nhân lễ ký ức của đức phật a di đà con xin sẵn phép về đề tài hành trình đi đây làm hảo quả phật pháp tính chia sẻ và thưa quý phật tử trước tiên chúng ta tìm hiểu vì sao đức phật a di đà là một vị phật trong thời quá khứ ngài đã thành phật cách đây 10 kiếp rồi trong lịch sử thì không có nói cái ngày sinh của ngài mà theo tinh thần của kinh vô lượng thọ theo tinh thần của kinh thi qua chỉ nói về tiền thân của đức phật a di đà kiếp xa xưa đó là vua vua đánh thị rồi tại sao không có nói đến cái ngày sinh của ngài ngày 17 tháng 11 hoặc là lại lấy cái ngày 17 tháng 11 thành năm làm đầy tiết của Đức Phật A Di Đà này nguyên do là vào thời của vua Điện Vương ở Trung Hoa lúc bấy giờ thì vua Điện Vương một hôm đi tới nơi chùa Vũng Minh đảnh lễ ngài Thiên Thọ Đại sư và thẩm phán thưa rằng thưa ngài xin ngài chỉ điểm dùng trong đời sống hiện tại đây thì có ứng pháp thân của phận của Bồ Tát nào xuất hiện ra đời hay không? Xin Ngài chỉ điểm tìm cho con để dạ. trong đó đó cảnh thể cúng dường tên duyên đi vi Phật của Bồ Tát Ngài đến minh nhiên họ khen cô địa phương có tấm lòng tha thiết cho nên mới mách bảo ở tại Hàng Châu có một ngôi chùa tên gọi là là pháp Tước thì ngô việt vương trả lời tôi nghe lời ngài bác bảo của điển minh viên thọ đại sư ngài bác bảo tôi biết rằng chính quả của đây là tướng báo thân của cụ quan phật và thượng thành tu lúc này nói xa xa lắm lỡ biết ông ta là ai không Vĩnh Minh Viên họ đại sư chính là đúng quá thân của Đức Phật A Di Đà đó. Ngô Việt Vương đã lễ và thượng hành tu xong quay trở lại chùa Vĩnh Minh định đánh lễ ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại sư vì phát hiện ra ngài chính là đúng quá thân của Đức Phật A Di Đà do lời bắt đạo của Hòa thượng Hạnh Tu. Nhưng khi quay trở lại chùa Vĩnh Minh thì được tin Vĩnh Minh Diên Thọ Đại sư ngài đã tin tật rồi và Vĩnh Minh Diên Thọ Đại sư ngài sinh ngày 17 tháng 11 âm lịch cho nên vương vào chuyện ký đó thì lại lấy cái ngày 17 tháng 11 là ngày sinh của Minh viên họ Đại Sư ngày chính là vị tổ thứ sáu của tịnh độ công theo lời chỉ điểm của hoàng Thượng hành cung ở chùa Pháp Tứ thì đến Minh viên họ Đại Sư đây chính là quán thân của Đức Phật A Di Đà từ đó về sau hàng năm cứ đến ngày 17 tháng 11 là các vị phật tử tu tập theo sự tự công thì đều lấy ngày đó làm ngày để kỷ niệm viếng đức phật a di đà như vậy chỉ phật tử có hiểu được cái ngày để tháng một một ngày biết đó chính là ngày sư sư lục minh nhưng họ ngày sư tổ thứ sáu của tỉnh đồng công ngày viếng đại sứ quán thân của phật a di là đó chúng ta nghe lời giới thiệu của phật nên trong tinh a di đà tùng vị tây phương quán học bản tức phật đồ vũ thế giới danh thiết cực lạc kỳ độ vũ phật kiều a di đà thiên hiện tại phi pháp từ đây thẳng đến phương tây các mười vạn tức cõi phật có một thế giới tên gọi là cực lạc giáo chủ của đó là đức phật a di đà hiện đang phi pháp trong kinh A Di Đà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu Tây Thiên Tịnh Độ có một cái tịnh độ được là nơi đây giáo chủ chính là Đức Phật A Di Đà và sở dĩ cảm giới đó là một cảm giới được gọi là cực lạc bởi vì mừng vui không có các thứ khổ nơi đây không có cái khổ của ba đường địa ngục ngạo quỷ sanh không có cái khổ già bệnh chết không có cái khổ của hương yêu sanh hội hoạt hộ sống sôi kiếp kiếp đời đời không già không chết không giờ đi đâu còn là các bậc thượng thiện nhân các hạng bồ tát tương hậu cho nên không có kẻ xấu kẻ ác không có quan gian cái chủ còn ở cõi tam bảo này lắm nhiều lắm khổ khi chúng ta nghe đến chuyện cảm giác được là căn nhiên thì mặt chân pháp thì mặt thi báo như vậy xét giải cái cõi tam bảo chúng ta nên quán niệm đã khổ cho nên tâm hâm mộ tội cực lạc kia mà phát tâm phát nguyện muốn được về nhưng cái cuộc hành trình quy tay đây để trở về tây phương cực lạc cuộc hành trình ta đi quý vị nên biết mình phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc hành trình này nội một cái việc mà quý vị đi tây ninh đi đà lạt chơi không thì quý vị cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng hành trang cho một chuyến đi phải không quý vị nào là người áo nào là lương thực nào là tiền bạc nào là xe cộ thì cũng vậy một cuộc hành trình để đi về tây phương cực lạc một thế giới cực kỳ trang nghiêm thanh tịnh không có các thứ khổ đó có hâm mộ muốn được về quý vị phải chuẩn bị kỹ lưỡng xin hỏi quý vị đã có tiền đã có về tới tăng phương thượng là cho nên bây giờ quý vị phải đăng đăng ký vé nha đăng ký vé về mới đạo tràng dù quan tham dự pháp tu phật pháp hàng tháng này đó chính là quý phật tử đăng ký vé để về tây phương tịnh độ quý vị mà cái vé như cho quý vị trên đó nó có một chữ còn quý vị bước lên xe thì phải đúng xe nếu mà không sẽ đi lộn xe bởi vì bởi vì ông ngoại kia xe rất là nhiều những bệnh một cái nhét lên vai của người có một vụ đó là những tu những tu mình phải lên xe đúng chỗ ở ngoài kia nó có nhiều lắm mà cầm cái tờ vé đó những tu của mình không lên đồng lên một chiếc xe thiên cái quyền tủ là cái gì tù có nghĩa là tận hình nhất thức gian nhúc mình ở trong nó nói đến sự cố gắng mà không buông xả còn tu có nghĩa là sửa và chuyển hóa cho nên những phật tử thực hiện một bằng hành đi tay đầu tiên cái điều tu tu có nghĩa là sửa sửa cái gì sửa đổi quan niệm hơn hậu tiên của mình ngày xưa mình chưa hiểu biết Phật pháp thân mình tạo hạt thiện, niệm nhìn nói những lời hậu thị khi, nói những lời của xã mắng biết biết rồi, nói dối nói được rất nhiều nói lời tâm học nói lời khuyên vợ nhưng mà bây giờ mình tiếp tu rồi mình chuyển hóa sửa đổi lời nói của mình phải nói năng đúng với cánh pháp nói những lời giá trị nói những lời lợi ích nói những lời nói pháp xuất từ nơi tâm từ bi đến song song khoảng một văn rồi quý vị phải xét lại coi cái suy nghĩ từ cái tâm kiến của mình nó có phù hợp với đạo hay không hàng ngày quý vị có tư duy chánh pháp suy nghĩ chánh pháp và thành làm đúng chánh pháp hay không nếu quý vị xét trên văn kinh gì đó thân khẩu ý của chúng ta còn kiếm thuyết hãy sửa đổi quý vị vì tu chính là sửa là chuyển hóa mà thôi muốn về Tây Phương cực lạc đây là một cảnh giới hình như thượng thiện nhân cùng chung mộ không có người sâu sát thì xin hỏi quý Phật tử đã không có người sâu sát mà chúng ta còn cái tâm địa sâu sát có đủ tiêu chuẩn để về Tây Phương cực lạc được hay không quý vị được hay không thì quý Phật tử hãy suy nghĩ về điều này để mỗi người chúng ta thực hiện một cuộc hành trình chia tay đạt đến đích gặp gỡ nhau tương phùng lại nhau ở một thế giới an lành này chúng ta cần phải sửa đổi chuyển qua quan niệm của mình nhưng theo tinh học của tinh cô lục họ thì đức phật đã đưa ra cho chúng ta một cái cương lĩnh trung hành để giữ gìn phát triển gọi là thiện hộ tăng nghiệp vi sa thiện hộ khẩu nghiệp bất cơ tăng quán thiện hộ thân thiện bất bất luật luật ni thiện hộ ý niệm thanh tịnh vô dụng ngài lại bảo rằng chúng ta hãy giữ gìn khẩu niệm trước tiên về những người mà giữ gìn khẩu niệm đó là như thế nào bất cơ tham quá tức là không cơ nhiễm không nấu lỗi của người khác tại sao ngài biết chúng ta hay nói lỗi với xấu người ta mà ngày mấy ngàn năm và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài đã chỉ dạy một mặt rõ ràng thì hộ khẩu nghiệp bất cơ cao quá giữ gìn khẩu nghiệp của mình đừng để cái miệng của mình nó bị nhiễm ô cái miệng mà chúng ta phải sử dụng cái miệng này để nói những lời nói giá trị lợi ích không nói lỗi của người khác không cơ cư gì chỉ thì phi vi lời động thị phi lòng bất vi bị kiến sân si não phiền nên con phật hiệu cùng xin đó là học chung bình yên kiến cường học khẩu lòng hại sắc phàm ai mà nói quá thì quả là khổ không lỡ cháu nữ giới thì có đủ lòng tin cho nên khi đi đánh đập ngày nào cũng vậy bên nữ lại là cao số bên nam thiểu số bởi vì bên quý bà sẽ có tin nhiều hơn nhưng mà bên quý bà lại bị cái mẹ của mình nó cứng hết làm bao nhiêu công thức để miệng mình cứng hết có đúng vậy không con nói như thế thôi gì chứ mình không biết thích chứ thể dành mà mình để cho cái miệng của mình nó cướp đi tất cả những thấm mại công thức nhu cầu cái khổ miệng nhiều đó cho nên có một vị hòa thượng và tự giảng cái hòa thượng nói như này và thượng nói với ông ơi với ông biết ông đang niệm phật nha niệm phật tu sao để khi nhắm mắt xuôi sai chết ba ngày rồi con mắt của mình biết ông á đừng có để có dòi nha còn minh với bà á, thì còn các tu sao mà đến khi chết rồi thì để ba ngày sau cái việc của mình có dọn cái con suy nghĩ của sư hoàng tự để nói bên quý ông là việc để mắt nó dọn bên quý bà thì để cái việc nó dọn thì khi suy nghĩ ra thôi cái hộ ra thì một cái đạo lý của bà cũng gửi trong cho bên quý ông tổng hợp tu hành giữ gìn nhãn tâm của mình được tâm nếu không thì con mắt của chúng ta dễ mê nhiễm sắc dục mà khi mê nhiễm sắc dục rồi thì coi chừng con mắt có giỏi còn ở bên quý bạn thì bị về cái miệng tổng thận giữ trình khẩu nghiệp của mình tại vì mình hay nấu thích nấu mà nấu những lời thị phi nè rồi có lúc nóng giận lên là buông ra những lời ác của xã nóng giết người mang cái khẩu nghiệp của mình việc từ thiện nào chúng ta cũng tham gia công tác làm rất là tích cực nhưng làm xong rồi thể hiện mình nó mất hết có những việc không những cần tự lúc mà mình giận lên là phát thanh niên người khô quá dạng người hiền quá ngu nhưng mà giận lên thì mình nói cái dạng gì cái miệng thì nói nói cho sức cái miệng xong rồi cái hối thầm tạo tội tạo nghiệp đi lên này còn bởi vì con cái miệng của mình có rồi là vậy trong lòng thương tịnh độ đó quý vị cư sĩ thân thân có nói như thế này một người phát lòng niệm phật vì người chúng ta sinh sáng học danh a di đà phật thì miệng ta phải là quá thơm phải là trái ngọt phải là làm gió mát mở đầu ra là phải đem lại sự mát mẻ lòng người mở lời ra phải là những lời nói thất phê lương miệng ta là quả hoa sen một phe lương nắng đỏ một phe ôn lường tiếng ta là gió mùa xuân một khi nổi lên muôn dân mát lòng rồi cư sĩ công thư lại bảo là tránh tuyệt đối đừng để cái miệng của mình nhan mặt cưa cái miệng nhan mặt cưa là nói là nhảy có ngày mà nó không có việc gì mà nó lợi ích hết trơn chuyện gì chỉ nói chuyện gì chỉ nói nói lại nhảy nói những lời vô bổ vô ích và là cái chuyện nay mặt cưa đó quý vị có một gia đình nọ cái bà vợ bà mang cái bà rồi bà đi nói lại nhảy ông chồng thì lái xe đi và ba ngồi cái bên và ba nói sao quý vị biết không chồng lại chồng lại bộ ông không thấy được sao xong xong ông chạy cho giữ đi bộ ông muốn vô tù mà biết được rồi cái ông chồng ngồi chạy chậm lại cái ngồi cái bà quay lại đó đi với cái buồn thì nó có đi nhanh lên chất được không và cái rất nhanh rất chậm cái gì mà và cũng thấy này là qua quan nữa không còn không nhưng mà không có nói bữa đó bà vợ đang đứng nấu đồ ăn ngày đã dỗ ông chồng đứng cái bên trong nó có rửa lại có rửa lại rửa lớn quá hết xong hay bà vợ mới rửa rửa lại trong nhau quay lại nói rửa lớn lên giờ này mình trẻ rồi chưa có món gì ăn hết biết thì nào mới xong mà ông lớn lửa thích bớt lửa ông ta cứ lại nhảy nó hoài và quay lại và ông trong cái điểm là lửa luôn cái chuyện này là cái chuyện bếp nước của đàn bà tham vô leo nó hoài nó lại nhảy nó không biết mệt à ông không mệt nhưng mà tôi mệt đó cái ông chồng lúc này ông mới nói của bà biết từ đó sao tôi lấy xe làm cái chuyện của đàn ông mất mớ gì mà bà ngồi kế bên thật ra chúng ta nghe ai có những lời nói lại nhãi mà nó không có lợi ích có giá trị gì những cái câu phải không quý vị thì mình suy cảm thiện mình cũng đừng có nói lại nhãi nhiều cái lời nói không có giá trị quý vị ơi mà cư sĩ song sâu nói đó là cái miệng nghe mặt cưa rồi có khi cái miệng không phải nghe mặt cưa không mà cái miệng đây còn là phỏng quế ở bên trong là ý là nói lời nói của xã hậu đó quý vị lúc mà chúng ta giận lên cái chúng ta không có tiền dễ dụ hoặc là tiền đồng ganh tị hoặc là tiền đồng phản đối hoặc là sự phản động thù hằn chúng ta quá xả cái sự xuất hiện của mình nhưng mà một người biết cái học Phật pháp không tạo tội không tạo nghiệp cái việc khi giận ai đó quý vị nam mô ai di đà phật và quý vị quán niệm trên cuộc đời này có cái gì ngẫu nhiên có cái gì tự nhiên không tất cả nó đều có nhân duyên quả báo mà nếu mà không có nhân thì làm gì có quả mà có ai làm vừa lòng mình bản thân mình cũng chưa làm vừa lòng mình Dạ, chúng ta xét lại ai đúng ai sai cái mặt kẻ người đi để cho quả phát sự với quý vị còn mình thì mình cứ lo giữ phận mình không. nếu ta cứ mãi tìm tội soi mối lỗi lòng để nói xấu kẻ khác thấy thế là ta đã đổ đồ lục tổ huệ năm trong pháp bảo đã kinh nhà giả như sau nhiều chân tu đạo nhân bất kiến thế chân quá người về chân thật tu đạo thì người đó không có nói lỗi của thế gian như vậy đâu tổng hợp đề phòng cái việc của mình nó hiệu quả nhiều lắm nhất là những lời nói chữ tâm hơn ngài lại ví dụ ngài nói rằng nếu chúng ta nói những lời nóng mà tâm hậu đi nhét thì cái miệng chữ chúng ta nói ra còn là giao lọ của không tâm thân này còn thân kia gọi là tâm bị khóc cộng bị đạo ngoài miệng ra thì có khi không khóc khó cười nhưng mà bên trong nhau miệng viết dù trong không gian đó là thần thiết nhờ thiêu qua dạy trong nhưng mà gọi là khẩu thì phật nhưng mà tâm thì xà người học phật có tánh chân tu lời nói lời nói phải là lời nói chân thật lời nói phải là lời nói từ ái lời nói phải đem lại sự đoàn kết hòa hợp cho tất cả mọi người còn nếu những lời nói nào mà không mang những giá trị đó thà rằng chúng ta yên lặng đúng như chánh pháp còn nếu nói thì phải nói năng nguyên nhân đó đức phật đã từng dạy chúng ta như sau này các con có hai điều mà các con phải làm trong ngày và phải thực hiện cả cuộc đời này đó là nói năng như chánh pháp và im lặng như chánh pháp quý phật tử cẩn thận không có nói xấu không có nói lỗi của ai nhất là khi đi đến chùa chúng ta đừng tìm đầu sâu số lỗi lầm của cái thầy của cô của cái tăng người này tu như thế nào người kia tu như thế nào rồi cái quyền ra những bán nói xấu tạo tội tạo nghiệp cái chùa mà họ có phước mà có tội của thân quý vị ơi nếu như thầy quý cô có làm sai có làm điều gì đó dở có khuyết điểm điều giống nhân quả nó sẽ rất là công bằng vì nhân quả là một điều thẩm phán là một điều ngoan quả không có thiên vị bất cứ một người nào nhưng tâm là những người tu sự trải gian đi lên chùa học hỏi phương pháp học có những điều hay để phải để tăng trưởng công đức phúc lộc đừng để tạo tội tạo nghiệp hãy giữ gìn khẩu nghiệp của mình không nói lời của thế gian đó là cái điều biết tu rồi đó rồi tu sửa về mặt thứ hai đó là giữ gìn thân nghiệp của mình sửa lỗi về mặt thân nghiệp bất thất luận nghi có nghĩa là không trái với giới luật quan nghiêm về thân chúng ta không sắp xâm hại Phật không gian thân trọng cướp không tà dân đánh ba cái việc về thân đó mỗi một ngày quý vị thấy mình vì cuộc sống sâu sinh cơm pháp dọn tiền tạo cầu tạo nghiệp nhiều lắm việc và chính cái nghiệp chúng ta gieo tạo đó khi nó đủ khi nó đổ thành quả rồi cái đó là chúng ngàn mình mình vẫn phát tâm tu học động đây ta biết đó là cái nghiệp quả do tồn tới cái nghiệp nhân đó là sát sanh hành vật cho nên dừng lại đừng sát sanh hành vật tập ăn chay phóng sanh đúng vật hay điều sẽ có được cái phước đó sức khỏe và tuổi thọ chẳng những tu biết hạnh nhân sinh mà chúng ta còn cứu giúp chúng sinh qua phương cách phóng sinh rồi chúng ta giữ gìn thế giới thứ hai không gian tham không rộng khắp tài sản sự người mà mình đạt biết cố tiến cố dường chia sẻ phát tập niềm vui đến với tha nhân thường như lòng tự thiện quý vị làm những việc đó sẽ mang đến cái phúc báo giàu sang cho chúng ta bác nghèo vui giàu cũng nhờ vào phương cách bố thí và cúng dường của quý vị rồi từ đây cho đến trọn đời chúng ta giữ gìn cái giới thứ ba sự lại gian ngọc gia đình với chế độ một vợ và một chồng không gian với những người khác ngoài vợ hay chồng của mình vào những ngày trai nhớ lễ tiết phật quý vị biết đi đến chùa họ bạn con trai học học sự gia hiểu học thân tịnh một ngày một đêm con đức yêu đủ yêu đi trong kinh công đức xuất gia đức phật dạy rằng giả như có một người nào đó đem tiền của mình xây dựng ngôi tháp Phật thì cái công đức đó chỉ bằng một phần mười sáu so với công đức xuất gia công đức mà đem bảy báo siêng khắp công việc cho Phật nó có một phần này còn công đức xuất gia tới mười sáu phần mười quý vị với một cái sự so sánh như thế để cho chúng ta thấy rõ công đức xuất gia gì gì thành thân tịnh một ngày một đêm hai mươi bốn tiếng đồng hồ bất khả tư nghị vô lượng vô biên cho nên trên phật tử thường suy si đến đạo tràng tham dự khóa tu nhất là tu tập các quan trai tham dự khóa tu phật pháp tham tham dự khóa tu niệm phật để làm gì để tăng trưởng những công đức thức lành để sống sống đời sống thân an trú trong đạo tràng thanh tịnh đang được như là nhiều điều kiện phật tử một môn trường hoạt động trong nơi đạo tràng để nhiếp tâm nhiếp ý tự mình thanh tịnh nhiếp hậu thân tịnh sinh sáng học danh a di đạo phật hoặc là một đọc kinh điển cho nên hội hiện được thanh tịnh hơn ngồi trong đạo tràng tu tập lễ phật thì chúng ta thân nhiệm được thân tịnh khẩu nghiệp thân tịnh tâm lý được thân tịnh mà ba nghiệp hành thân tịnh thì đồng còn phải cây phương thôi cho nên quý phật tử cố gắng để thực hiện những hành trình quý tay thì quý phật tử cần phải chỉnh nó lại về mặt không niệm khẩu niệm và tiếp niệm của mình mà tinh thần cũng tinh cái vô lượng thọ thì quý phật dạy chúng ta phải giữ gìn khẩu niệm trước tiên vì trong quan niệm thân khẩu và ý thì cái khẩu niệm dễ dàng tạo tác và nó có bốn cái lỗi đó là còn vô hiện tượng hiện hạt tội còn thân niệm có ba loại đó là sắc xanh trộm việc có ba loại đó là tham sân và si cho nên hàng ngày đi đến làm nội chúng ta nhiếp tâm nhiếp tiếng cho thân tịnh, thì các ba việc đó sẽ bị không nghiệp tạo tội ý khẩu nghiệp nói ra những lời nói sai trái là cho việc tâm ý nó lại tự động cho nên những phật tử thường suy niệm phật để nhiếp tâm nhiếp ý cho thân tịnh, quyền quả tham sân si tiền não mà nếu được như vậy thì tâm ý của mình thanh tịnh rồi thì mở thân nghiệp thanh tịnh theo khẩu nghiệp thanh tịnh theo ba nghiệp tịnh được thanh tịnh như thế người niệm phật mà giữ gìn bát nghiệp thanh tịnh một đời này chắc chắn thành tựu sự nghiệp bản sắc quý vị ơi dạ, và con xin sử dụng lời của luật tổ huệ năm ngàn đại thức nghe nói rằng theo kinh a di đà đức phật thích ca mâu đi giới thiệu từ đây thẳng lên phương Tây cách 10 vạn bất cõi phẩm 10 vạn bất cõi phẩm đó chính là đoạn học ác tu học thiện nhất tâm niệm phật sẽ đến tây phương cực lạc an lành vượt qua mười vạn bất cõi phật chính là đoàn học ác chỉ cần là quý phật tử thực hiện được điều này giữ gìn chuyển qua quan niệm đó là cung cung là sửa là chuyển hóa và sửa chuyển hóa trên ba cơ sở tâm hậu ý của chúng ta vậy thì cái giấy máy bay của mình quyết định mua để đăng ký về cái phương thực là đó nó có một chữ thôi là chữ tu là quý vị thực hiện đúng điều kiện tu như thế rồi cái cuộc hành trình nhiều quý phật tử cũng còn ở nước đi đã nhận hai bé rồi tu sửa quan việc của mình rồi nhưng đường con đi không phải lúc nào cũng một đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ mà được con đi gặp gỡ trong ga sỏi đá những nạn vật rất nhiều cho nên nguyện họ họ có một cái con nói bất tuổi được gọi là danh ngôn đường tuy khó nhưng không phải khó về ngăn sông các núi mà khó là vì lòng người ngại núi hay sông cho nên hôm nay chúng ta đã phát hiện một đời tinh tấn để phật tu tạo những công đức phúc lành hồi hướng tây phương can thiên phật tịnh độ muốn vãng sanh về để được được là an lành của phật a di đà thì quý phật tử đây tinh tâm giữ cho kiên cố đã chọn con đường tiến tưởng để đi rồi thì dù ai không ngã nói đi lòng ta vẫn giữ như kiềm ban chân xin hỏi các vị có đủ niềm tin đối với đời Phật dạy và đủ niềm tin đối với pháp môn tịnh độ là một pháp môn mà quý vị đã phát tâm phát nguyện hành trì cái đó quý vị có vững chắc niềm tin kiên cố hay chưa có vững chắc về nội linh chưa có không quý vị thì chúng ta sẽ được ta thấy là trong mắt một buổi là tin rồi thì ai nói sao như vậy họ có nói rằng thế giới tây phương cực lạc không có thật đâu các chị đừng cầu về đâu thì họ không tin như là gì đó đấy không quý vị ngày xưa cụ phan thanh giảng vào phần việc mà bắt thủ ở đất nước chúng ta cụ phan thanh giảng đi xứ sang sóc quý vị cụ đi về cái cụ mới nói tiếp triều đình nhà Nguyễn khi xong ôi cái đất nước ở bên Pháp sao mà nhân không mà tiến bộ quá đèn không có còn thấp mà nó tự cháy sáng xe cộ thì cũng không còn nữa cái mà xe sẽ tự thanh bánh nó đi tàu bè cũng vậy không có cần phải dèo phải chống phải mưa mà tự phải chạy khi cụ phân tham giảng đi sang pháp về cái kể lại ở đất đó nhân dân nhân dân đất nước của mình phát triển nhân dân đất nước của mình cho nên cụ nói như vậy Kim, Nguyễn Kim Cương là người bạn chiến thân của cụ Phan Văn Giảng đây vậy mà Nguyễn thiên Cương cũng không tin làm gì có một đất nước mà đèn không thấp nó tự cháy sáng đèn không thấp tự cháy sáng là bởi vì người ta có đèn điện như vậy đó chưa có rồi xe không có đòn ngựa kéo không có cần ngựa bò kéo gì cả mà nó tự thanh thanh là bởi vì người ta sử dụng động cơ máy móc vì vậy không cần phải cầm cái dòng để chèo để chống đủ hơi mà vì vậy nó đứng trên mặt đất là người ta sử dụng động cơ máy móc trên thuyền trên ghe cho nên bộ phan chứng kiến cảnh đó dễ vậy là không ai tin hết quý vị cứ nói rằng bộ phan đi xa dễ không thoát nhưng mà sau này rồi rất là tiềm năng của chúng ta theo là phát triển cái nhân dân đó thì cũng có đèn điện cũng có động cơ máy móc xe xe cộ ghe tàu thì không cần phải có độ kéo không cần phải bơi mà ghe tàu cũng nước trên mặt nước thì lúc này chúng ta có tin tưởng lời của cụ Phan văn Giảng nói là đúng như vậy thì cô đến cái câu chuyện thế giới chính trị Anh đến đất nước Pháp thấy rõ sự việc về nỗi học hai tinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài giới thiệu cảnh giới Tây phương cực lạc của thánh trang nghiêm mà ngài dùng Phật nhãn hàng nhìn thấy được ngài nói về mặt phạm nhân của chúng pháp không tin rồi cái nói rằng không có có cảm giác cực là Tây phương gì đâu đầu gì đó chi cho nó ổn như không tin thì không có chúng ta đặt trọn vẹn lòng tin tùy kỳ tâm tịnh tức và độ tịnh dục tịnh kỳ bất tiên tịnh kỳ tâm tùy theo tâm của chúng ta thanh tịnh mà có được quả đức thanh tịnh muốn có được quả đức thanh tịnh trước ta phải thanh tịnh tâm lý của mình đi vì thì chúng ta tâm mình tịnh là có tịnh độ còn cái tâm của mình bị ô nhiễm thì nó cấu tạo phát thành cái cổ gọi là uống độ thì tại sao chúng ta không tin là có đây thiên tịnh độ được là đây là một cảnh giới do tâm thanh tịnh của đức phật đã xây dựng kiến tạo nên cái đại giới tịnh độ an lành đó do đó đức phật tử phải hiểu vững lòng tin lên được thành trình vi tay vững chắc giống như là mình tập sẵn sàng nền móng vậy đó giờ ai cũng cũng muốn họ được, tôi tin trọn vẹn lời đức phật dạy cho nên ngày hôm nay tôi bắt đầu niệm phật a di đà tôi tu tập những công đức phúc lành tôi ủng hộ không khẩu ý giữ gìn cho nó thanh tịnh không tạo ra những điều lỗi lầm sai sai. cái tinh trên tịnh độ tôi dân trọng như vậy mà không có cái kết quả thì làm sao được nhân nào mà thấy không sai quý vị phải tập trọn vẹn lòng tin hơn thành hôm nay một trăm phần trăm ta buổi tìm về tây phương cực lạc đó quý vị nhưng mà có khi chúng ta nghe người ta nói này nó nọ rồi cái phân tâm và khi phân tâm rồi không có chịu niềm tin rồi thì cái việc cái công hạnh tu tập của chúng ta không làm sao mà nó phát triển mạnh mẽ ví dụ chúng ta đặt niềm tin lên cái gì rồi thì tích cực mà mình làm do đó mà nó đạt đến kết quả ở ngoài đời người ta cũng có nói một câu như thế này tự tin tin đi tự tin tin là mình sẽ làm hết khả năng của mình thì mình sẽ thành tựu không nếu chúng ta làm một cái chuyện gì mà không có đủ lòng tin khó có thành tựu được cho nên trong kinh hoa nghiêm đức phật dạy như sau tính thi đạo thiên công đức mẫu tính thi tự diệu như thiện căn tính năng hạnh phục chúng ma tinh vi thành tựu đạo bồ đề lòng tin là mẹ để sanh ra các công đức phước lành lòng tin chính là nền tảng căn bản để chúng ta phát triển căn lành và lòng tin chính là sức mạnh để giúp chúng ta vượt qua những ma nhiêu và lòng tin đó là yếu tố để giúp chúng ta thành tựu đạo bồ đề chúng ta đã trọn vẹn lòng tin dần đời và đúng phẩm thức cao niên và trọn vẹn lòng tin vào đại nguyện nhiếp thọ của Đức Phật A Di Đà. Hôm nay phát lòng xây dựng hồng danh A Di Đà Phật. Bên cạnh đó chúng ta còn tu tạo những công đức phước lành để làm trợ hạnh cho cái chánh hạnh cùng với đạo hạnh đầy đủ thì công hạnh viên mãn rồi thì kết quả chúng ta cảm thấy đó chính là đời sống hiện tại đủ điều kiện để chuyển vào tinh phẩm xếp hạng nơi tay Dương tận độ có quý vị phải củng cố lòng tin vững chắc có bà cụ đất và phát lòng niệm phật được 10 năm rồi rồi bà niệm phật không cứ mỗi ngày bắt đầu là niệm hai ngàn con phật hiệu và lên năm ngàn thế bây giờ là lên tới 10 ngàn con phật hiệu bữa hôm đó bà đã ngồi bà niệm phật cái có đứa cái cậu bèo bà thấy bà này cậu thành thương lên là nó còn nó đến ông ngoại nó kêu bà hai bà hai bà hai bà hai bà nó kêu hoài nó kêu hoài nó kêu chuyện gì mà nó nó kêu hoài bà hai bà hai cái bà cứ thành thương lên như vậy bà sợ lòng xong rồi nó mô di đạo phật nó mô di đạo phật nó mô di đạo phật và nó cứ đứng ông ngoại nó kêu biết nó kêu mà không ngưng luôn cứ kêu kêu kêu kêu kêu kêu kêu hoài và bắt đầu bà hai còn nhắn nhịn được biết và con kêu quá tiên là trước nhạc và hai cái bọc hai đã đứng dậy và nói ủa con học đạo hấu ngọt này hay sao mà mày cứ kêu hoài thì lúc này bà hai bật mình bà hai mới nói ủa con học đạo hấu ngọt này hay sao mày cứ kêu tao hoài vậy cái nó mới nói một con như thế này nè quý vị nó nói bà hai nãy giờ con kêu bà hai cao lắm những trăm câu kinh nghiệm mà bà hai không sụp sệ rồi còn đức phật a di đà ở cái bếp ăn lần kia ngài ngày nào là hai cũng nam môn di đà phật nam môn di đà phật nam môn di đà phật không bắt tạo đậu còn như vậy không như vậy có một cao lắm một trăm tiếng là bạn cũng sụt rồi còn đức phật a di đà kia là ở thế giới an lạc ở tịnh độ ngày có mất mất nợ là không mất ớt gì đó là mà cứ kêu réo hoài vậy à. cái bà nghe nhỏ nó nói vậy cái bà ngồi suy suy cái bà đến bà hỏi con gì với sư cô sư cô tôi có thắc mắc sư cô tôi muốn hỏi sư cô vậy đi tại sao mà nhỏ nó kêu mình kêu hoài kêu hoài cái mình cảm thấy mình thuộc mình mình còn mình kêu kéo phật hoài vậy biết phật có bộ mình không và nghe nhỏ nói một thật lúc đó lòng tin của bà nha các bà nói mình kêu phật hoài vậy biết phật có bộ mình không xin hỏi quý phật tử phật có bộ mình không quý vị họ đã thanh tịnh quan toàn rồi Phật đã thanh tịnh hoàn toàn rồi và khi chúng ta ở cõi ta bà để xin danh hiệu của Phật mục đích để làm gì vậy để nhiếp tâm lý của mình đó quan trọng ở chỗ là biết tâm lý của mình và chết như là điều cái Phật A Di Đà xin danh hiệu của ngài để nhắc nhở chúng ta hãy học theo chương hạnh A Di Đà Phật mà A Di Đà Phật được nhìn là gì vậy quý vị vô lượng quan vô lượng thọ là quý vị phải tu tập để phát triển cái vô lượng quanh là cái trí tuệ sắc số vô sẵn có của chính mình là biểu lộ cái bản tâm nhất bộ sắc số nhân chính mình ta gọi là khả năng học tập quý vị còn vô lượng thọ là gì vô lượng thọ ở đây là biểu trưng cho cái tâm thanh tịnh vô nhị thì quý vị sẽ xem nam mô a di đà phật hai cái nghĩa thứ hai là họ là trở về với cái bản thân thanh tịnh không nhiễm vô rồi quý vị sư tâm vô a di đà phật với cái niệm thứ ba đó là vô lượng công đức cho nên xin danh hiệu của ngài tăng nguyện tôn tạo vô lượng công đức phước lành đem tất cả những công đức phước lành đó hồi hướng tay tư ra nghiêm phật và độ con không mong cầu phước báo của mọi người ở đời đời này đời sau mà có chỉ đó để chấm dứt dòng sinh sử luân hồi của ba cõi sáu sự. cái quan niệm danh niệm phật với mục đích là tìm tâm biết mình thanh tịnh và làm hiểu lộ những đức đức cao nhất của phật như vậy sự niệm phật phải tương ưng niệm phật mà thực hiện được như vậy phải tương ưng với công hạnh của thiên phật với vị ơi lại lời đức phật a di đà ngài có đại nguyện sâu rộng giúp họ tiếp dẫn chúng sinh về đến với tịnh độ tây phương cực lạc của ngài ai bắt đầu muốn được về đó phải thân hành theo lời chỉ dạy của đức phật thích ca mâu ni ngài hướng dẫn chỉ đường cho chúng ta đi trên cuộc hành trình đi tây đây chúng ta phải đầy đủ lòng tin tưởng tin tưởng rằng lời phật thích ca mâu ni dạy không bao giờ ngài nói dối chúng ta nhiều lời nói của Ngài đã chân thật hữu bất cung hữu bất cộng hữu Ngài đã giới thiệu cảm giác từ lại phương Tây cùng nặng trang Không có dối dạy chúng ta phải làm gì đâu Và Ngài cũng chỉ dạng rõ ràng trong kinh A Di Đà Người nào cũng được bản sanh về đó Những nhất những niệm niệm niệm niệm tâm niệm niệm tức niệm niệm ngủ niệm niệm niệm luật và niệm niệm hấp niệm Nhất tâm bất loạn tất cả bản sanh A Di Đà Phật được làm quốc độ từ một ngày cho đến bảy ngày suy niệm danh hiệu a di đà phật nhất tâm bất loạn sẽ được bản sanh siêu thị do vậy chúng ta dùng tâm không bất luận rồi chúng ta nghi ngờ của đúng do cái tâm quan duyên cái tâm nghi ngờ ở lòng chính nhà mình nếu việc đặt trọn vẹn lòng tin rằng xin xin chính quý vị sự hạ thủ công phu của chúng ta nghi vọng vì năng lực của đầu tin đó sẽ giúp cho chúng ta tinh tâm nỗ lực bạn sẽ đưa đến kết quả thành tựu rất cao nhưng do gì chúng ta không đủ lòng tin cho nên trên cuộc hành trình như nay mong sao quý phật tử hiểu vững lòng tin và sự quyết tâm một đường các tứ bước thì chúng ta càng phải niệm phật nhiều để chuyển hóa phiền não khổ đau đó và càng khổ đau ở cõi ta bà chúng ta mới tha thiết muốn thoát ly cầu sắp tay luôn cực là nhiều hơn nữa quý vị khổ quá rồi tha thiết niệm phật đi cầu giải thoát còn đông là chúng ta khổ với tìm đến cái đạo và khi đau khổ thì quý vị càng không thiết thương cái nỗi khổ đau trong đường sanh tử và tha thiết kiến niệm phật tu tạo công đức phước lành của một đời giải thoát sanh tử luân hồi quanh cõi sáu đường con đường sanh tử là con đường hiểu độ đáng sợ lắm quý vị ông quan đại sư tổ nguyện ba tịnh độ con ngài dạy ngài nói rằng khi một đời này mà chúng ta không thành tựu được sự nghiệp bản sanh thì nếu tam đồ ở tương lai chắc chắn có ngày rơi đọa trong cái kiếp sống xương hồn từ vô thị mãi cho đến ngày nay chúng ta đã tâm tâm với thân phận của người lượng khách trôi lăn mãi lên rồi xuống xuống rồi lên nhưng mà được lên thì khó mà rơi xuống thì rất là dễ dàng cho nên đức phật đã từng tạo rằng không người khó được nhưng rất dễ mất vậy thì hôm nay chúng ta đã được thân người nghe niệm phật pháp xin quý vị hãy phát khởi niềm tin sâu sắc của Phật đặt trọn vẹn niềm tin để đi theo đó hành trì lấy giáo pháp của Phật làm kim chỉ nam làm bản đồ dẫn đường chỉ lối cho ta đi Phật dạy một đường nhất lợi thế gian một đường dẫn lên tiếng bàn cao sanh là người đệ tử Phật đã chủ lòng giáo đỏ để mà dân cùng thầm tình của Đức Martin không có một ngọn gió nào có thể làm lung ngăn chặn dù cho gặp những lời khen chê chê những lời quỷ phá cái được cái mất cái hạnh phúc cái bao khổ cái cuộc đời này ở bất gặp khổ nào chúng ta cũng giữ vững lòng tin son sắt mà nếu quý vị có giữ vững lòng tin son sắt rồi thì quý vị nên nhớ sắc tối mài riết những đạo thần tiên thì đường tu nhân đường việc dùng bất liệu họ khăn như vậy dù cho cậu ở cả những chức nhân biết tâm biết trí thì họ có ngăn được cái tâm của mình họ có cái gì ngăn được cái tâm của chúng ta khi đã quyết định rồi thì dù khó khăn gian khổ cũng chẳng ngăn mà ngày xưa có một người nọ ông này ông học dốt lắm quý vị ơi học dốt đến độ nha có một bài thơ một bài thơ khổ họ học từ đầu đêm cho đến hết nguyên đêm đến cuối đêm rồi làm sáng chưa thị bốn cộng tâm đó mà ngày hôm đó có một cái tên trộm tên trộm này nãy giờ nhà ông ba giờ nó nằm ở trên cái trần nhà cái đà có cái cây cái cây đà ngang nó nằm trên trần nhà bây giờ cái ông này nó phát đèn cái là nhảy vô nó hút đồ mà nó nằm đó bây giờ cũng thấy ngọn đèn ông mở ông có đi qua đi lại ông mới đọc cái bài thơ nó cầm nó đọc hoài mà ông đọc cái câu trước là không không sao đọc không sao không không nước không chỉ ông đọc biết mà tâm trọng đọc nó nằm ở trên cái đạn nhà nó buồn rồi mà còn chưa buồn cũng cái gì mà nó chờ hoài ông cứ kiên trì mà cứ đọc tới đọc lui đọc tới đọc lui đọc tới đọc lui rồi tới rạng sáng bốn câu thơ nó ông còn chưa buồn bây giờ biết nó thổi một tên cộng từ ở trên trần nhà nó nhảy xuống cái đồn nó tác nó mọc không cái rốt cái nó nói đồ ngu cái nó đọc bài thơ đó cái nó nhảy dọn ra cửa sổ không chết giới không không biết chuyện gì xảy ra hết trơn tự nhiên tự trên trần nhà nhảy xuống rồi cái bác của mặt mình nói đồ ngu rồi cái bài thơ mà ông học từ đầu đêm đến cuối đêm chưa ngủ cái tên chọn nó là được rồi vậy mà không biết hạnh phúc cho nên là kiên tâm siêng năng nỗ lực quyết tâm sau này nó lại quan con ông kiểm soát được bản thân mình nhờ biết rõ khuyết điểm của mình rồi cố gắng nỗ lực không có gì khó hết cho nên ông quan này trở về vợ mình ở dưới con ở thành thá thì ờ, các vị ờ, ủy ban tỉnh cũng như là trung tâm giáo dục lao động xã hội trung tâm cai nghiện đến chùa có mời con đến giảng cho các em mà bị nghiện học ma túy thì khi con đi đến nơi trung tâm cai nghiện đó không giảng hôm qua con bước vào con rất là cảm động tại vì những em trẻ nhỏ nhỏ cha có cái con có nhỏ nhỏ mà dưới cái lứa tuổi này là một lứa tuổi thanh xuân ở trong cái lớp tuổi này là lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời mà các em đó đã sai lầm bốn phút khi cái quãng đường thanh xuân cái giai đoạn quan trọng nhất của một đời người khi mà tuổi thăng xuân sau bộc lộ công việc tại người và thấy các em như vậy năm em nhỏ không mười bảy mười tám mười chín hai mươi từ mười bảy mười tám mười chín hai mươi trở lại để nó không như vậy và quý vị biết trong đó tâm linh trung tâm cai gì đó con được báo là ba trăm năm mươi em thì một số các em mà được ra ngoài được hồi em là hiện hữu là 150 em còn 200 em là không hiện ra bởi vì à, trong cái giai đoạn nó còn không làm đủ và các nhóm có nói với con là sư cô con các em nó đáng thương lắm nó đi vào con đường xa lầm thì nằm hay còn nó đưa lên ba cái bất nhất đó là bản thân của nó bất định không có chủ định về được chứng minh cứ mới kể nói cho tôi biết không? ban ngày thì mình học ngủ ban đêm thì thức số sinh và ban đêm thức số cái nó nói chú ơi tắt đèn cho mấy đứa con ngủ như chú cái tắt đèn xong rồi nó đâu có ngủ đâu nó ngồi nó xì xào rồi nó ngồi trong góc một mình gì đó rồi cái nó nhìn lên nó nói chú ơi mở đèn lên con trên nóc nhà ai định tâm à, thì con thì chú ơi và sắc trên cái gì nó sống trong cái ảo giác cái loại mang đến cái tai nạn như cùng của cái gì nó sống trong cái ảo giác ảnh hưởng đến thần kinh rất là nặng nề ban ngày thì nó ngủ mà nó đi nó thức rồi bởi vì nó không có chủ định tự bản thân nó không làm chủ được nó được rồi chính vì không làm chủ được cho nên nó có thể tạo tác bao nhiêu những điều tội ác tội lỗi hiện về cái việc rồi cái cái bất thứ hai đó là bất hạnh cho gia đình đó bất hạnh cho người cha người mẹ mà có đứa con đứng dấp vào sự sự thật đó ổn không gì khi tụi con con giảng xong con phát quả xong cái từ ở trong trung tâm nó đi ra đi ra mình thấy cái cảnh chặt lòng những người cha người mẹ ngồi ở ngoài chờ đợi để con luôn chờ đợi để con luôn đợi đồ của con của mình mình hãy dạy học những người dân từ ngàn năm cổ truyền thống đó là một sự sống thật cho gia đình của họ nhưng mà còn có cái bất thứ ba nữa đó là cái bất an xã hội ba cái bất đó bất định là bản thân họ không làm chủ được không chủ định được chính mình có khi họ cũng biết nó ơi nó tên gì nhỉ có biết không ngồi miệng họ quên là quên không biết tên mình tên gì của thương yêu rồi cái cái bất học thứ hai cho gia đình rồi cái bất an trong xã hội nó làm tệ nạn cho xã hội cho nên con nói thưa quý phật tử chúng ta được thân người Phật Phật pháp hiểu biết được lời Phật dạy để bản thân của mình quyết định chọn lựa cho mình một bước đi tương lai như thế này đó là điều hạnh biết trở nên một cái vị ơn có những khi chúng ta mê lòng không có sáng suốt mê lòng đi vào các đường sai trái tội lỗi rồi bản thân của mình lùi dần cuộc đời mình trong con phố của yêu minh tạo nghiệp mà đâu phải cái một đời này mình chết là hết không quý vị đừng quan niệm nói mất quá mình chết thôi để chấm dứt cuộc đời thì có gì đâu cái điều đúng không họ sống rồi xong không không không không kiểu vậy được giờ sống sao có quyền hưởng cái việc đời cứ hưởng thụ đi cái gì thích mình cứ làm theo cái sở thích theo cái bản năng thích của mình rồi tới đâu đó cái người mà họ có chủ định cho cái cuộc hành trình của chính mình không chủ định cho cuộc đời mình dùng cái công việc mà không bất độ khi ra cơ thì cái mộng biết cái về đâu chúng ta phải chọn con đường lý tưởng để mình đi rồi thì dù gian nan khó khăn vất ngại cỡ nào quý vị cũng cố gắng khắc phục vượt qua siêng năng nỗ lực cho quý vị quý vị vượt qua là quý vị sẽ thành công đi lên lên bởi vì đường tuy khó không phải khó thì ngăn xong thì chắc tới đâu mà khó là vì lòng chúng ta ngã núi ngăn xong nếu quý vị biết tâm vững chí nỗ lực là không có gì khó đối với mình tất cả những kiếp nào chúng ta sẽ vượt ra để đem lại cho ta một định mà chúng ta muốn hướng đến chắc chắn trời sẽ đến được kia đã là trường cung thì ta đây cũng vậy chớ có tin mình mà lui sụp cái gì hơn ngày xưa đức phật của chúng ta khi rời bỏ tinh thần ca tỳ ra về bỏ lại ngay vàng điện ngọc con ngoan cung và miệng bị nhân thân trên con đường xuất gia tiền đạo sáu năm khổ học chôn đường già mỗi ngày ăn có giàu hạt mè có nước tùy vời hết thở là xong nhưng mà ngày ngày đã quyết tâm và khi rời khỏi nơi khổ hạnh năm tức là một khu đường hòa bình những người tu khổ hạnh ngày nhận thức không biết rõ cái đó tu khổ hạnh không đem đến cái kết quả giải thoát không căn bởi vì một cái thân kiệt huệ không có sức lực thì làm sao có đủ sức sự phấn đấu để đạt đến đỉnh cao của tiến trình cho nên ngài mới nhận thức thấy rõ con đường tu khổ hạnh là sai lầm và mỗi một dùng là một sai lầm ngài theo cái đối cũng không khổ mà ác quán ngài ăn một bữa gọi là trung đạo đi con theo con đường trung đạo không ngủ thụ quá mà cũng không phải là khổ mặt quá ngài ăn một bữa là biểu trưng cho cái đích trung đạo và ngài đã thực hiện quyết tâm rồi xa những người bạn tu khổ mặt tu với ngài các vị này tưởng rằng ôi cái ông đạo sĩ này ông tu mà đem đi ông này kiếp làm hết nổi rồi không bỏ rồi bỏ cuộc rồi nhưng không phải do ngài nhận hết số tiền đó đây không phải là con đường của năm cho nên ngài quyết định rời xa rời khỏi khổ hạnh năm ngài đi đến bồ đề đạo tràng lòng nhằm minh trí đến cái tôn của chúng ta này chọn cái cây bồ đề đó cái cây phát bát lan đó cái cây này 24 tiếng đồng hồ trong ngày cái cây lim này nó luôn tỏa ra cái khí oxy rất là nhiều dữ liệu ngày chọn cái gốc cây bồ đề đó ngày ngồi để hít thở oxy không khí trong lành đó để thực tập thiền quán và đã cho 49 ngày để tu tập ngày đã chiến thanh ma minh ca thức hải quan chiến thanh đạo quả giải thoát hoàn toàn dòng sắp sử hội quan tội xóa đường tìm ra được con đường giải thoát hướng dẫn cho thí sinh cho nên con xin quý quý vị bây giờ chúng ta chỉ nương theo cái bản đồ của đức phật hướng dẫn chỉ đường cho mình đi tìm quá khỏe còn đức phật của chúng ta ngày xưa là còn mò họ đi tìm chân lý cho quý vị ơi mà ngày biết con ngày thành được chúng ta chỉ theo bước chân của phật theo con đường đức Phật dẫn lối mà chúng ta đi mà mình còn không chịu đi còn bỏ cuộc ở giữa chừng giữa chứ có người đi được con nửa cái bỏ cuộc ở sau này thôi tôi tôi tôi bị kiếp ngã tôi bị đổ nghề ai nói tôi đổ nghề sai rồi tôi là chuyển nghiệp tôi là sạch nghiệp tôi là hết nghiệp chứ thấu hiểu rõ về nhân viên quả báo thì quý vị sẽ không nói rằng tôi đổ nghiệp cho nên bây giờ tôi dám tu nữa tôi nhiều tôi gắt nha tôi tin tấn cái nghiệp nó đổ tôi chịu không nổi không có đâu tu là chịu đó nếu mà quý vị không tu là mơ nữa nhờ chúng ta tu chúng ta đã chuyển nặng làm nhẹ rồi đó tôi nói ví dụ người biết tu đó cái vị cũng đồng thời là một việc đó xảy ra nhưng mà tại sao một cái chuyến xe ta đi cái bị tai nạn người ở trên xe sẽ bị nặng mà có người ở trên xe cũng đồng thời trên chiếc xe đó nhận được gì đó có phải là cái người đó có phước không nhờ có cái phước nghiệp chúng ta chuyển được cái gọi niệm của mình hoặc là bị xe sót sơ sơ sự thôi không có gì hết gặp trường hợp mà cũng đồng một chút một cách mà người thì nặng người thì nhẹ là chúng ta biết cái người nhẹ đó nhỏ hơn phúc cái chuyện được vì vậy cái gì đó tu đổ nghiệp là sai rồi chúng ta đừng sợ nỗ lực tinh tấn tu về quyền nghiệp cho quyền quyền nặng thật nhẹ chuyển nhẹ thật không theo lẽ chúng ta phải trả trong nhiều đời nhiều kiếp bây giờ mình trả trong một kiếp này để mình có nhẹ nhàng có đủ điều kiện dự vào tiếp cận xem lại tới đây tương tự một dọn nhà đi thì quan gia các chủ nó đến nó đòi nợ đúng không nó biết mình dọn nhà mẹ về tây phương mà nó đến nó đòi nợ mình cứ dễ trả tặng mình dây mà dây bao thì trả triệu bao xưa nay nhân quả mình nào để ăn mình vui vẻ mình nhận hại mình vượt qua cảnh ngộ dù cảnh ngộ nào chúng ta nhận hại vượt qua nhất sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đó sẽ giúp cho quý vị vượt qua những kiếp nạn một cách dễ dàng và tiêu trừ khuyên cọ nhẫn nại đó là sức mạnh để giúp cho quý vị vượt qua tất cả những động duyên trong cuộc đời vậy cuộc hành trình của chúng ta đang quý vị những năm theo tiếng nhạc điệu tuy là từng khởi hành là được nhưng mà tại sao có người về trước người về sau người tinh tấn họ không xe ra hết cảnh họ không đi không dông đi chơi chỗ này bắt đầu tập bụi chỗ kia thì họ về trước còn mình mà nếu mà cứ không dong đi ngâm chỗ này đi chơi chỗ kia vỡ tu năm ba bữa rồi vậy đó mà mình về sau cái gì đó tôi với phật tử chúng ta nên nhớ sắp sự là việc lớn cơn vô thường mau trong và mình cũng không biết là tử thần ở đất lúc nào đến mình chỉ khẳng định là điều rằng tất cả quan trọng ở chỗ lúc chúng ta tự sống thế nào quý vị hiện tại những giây phút những màu này chúng ta sống có giá trị hay không ngồi đây mà quý vị cứ nghĩ tưởng đến ngày mai mình kết đi đồ cũng bỏ lại hết cho nên bây giờ tôi đâu cần làm chi nữa nếu mà quý vị suy nghĩ như vậy là tiêu cực nên giáo lý của đạo phật không dạy chúng ta gì đó mà dạy chúng ta quan niệm sự xuất ruột để làm gì để ngăn trong đời sống hiện tại cái động tác chịu màu và chúng ta còn có mặt trên cuộc đời này sống sao không phụ biết một ít người nhiều lắm trong năm của một ít người ai rồi cũng phải sẽ đi thôi hãy sống sao cho đầy ý nghĩa để buổi tương lai được mỉm cười đó con gửi lời khuyên đến những quý phật tử ý thức giác ngộ Tuy cái con của chúng ta buông xả tất cả các mắt không có gì của mình đó quý vị. Thân này còn vai mượn của đất nước gió lửa, nước sau số lượng cũng phải trả về cho tứ đại mà thôi. Có cái gì mà bền các công sống thì danh lợi tình tiền chúng ta đeo ngang và cả cuộc đời đã biến thành là kẻ nô lệ cái đó rồi. Bây giờ mình có được tinh thần giác ngộ hiểu rõ sự tốt dụng vô ngã các pháp bộ viên thuyền để đưa mình vượt khỏi dòng sông sông tử đến bờ bên kia là thế giới tây phương tự đại an lành đó quý vị vượt cái là cho nên ngày nào hơi thở còn đau vô nhịp tim còn lên xuống mỗi một buổi sáng thức dậy quý vị ngồi lên giường thì tay này bước xuống giường nha cái quý vị nở một nụ cười trước đi cười trước nha quý vị mới thức dậy là cười đời Thưa quý vị nói rằng Cảm câu đời mỗi sáng mai thức dậy Đã cho tôi ngày mới để vui tươi Cho nên thức dậy miệng miệng cười 24 giờ vui tươi Miệng sống đời tỉnh thức Ban hạnh phúc trong người Được không quý vị? Thức dậy chúng ta mở một nụ cười Nguyện sống đời Nếu sóng sợ tỉnh thức ban hành phúc cho người Hôm nay tôi có cơ hội thức dậy Nếu họ có cơ hội ngủ luôn Giúp cho người mình ra đi luôn rồi Cho nên tôi có cơ hội tôi thức dậy Thì tôi nguyện sống sọc dậy 24 tiếng đồng hồ ngày Anh có giá trị ý nghĩa Sống sống hạnh phúc ban tặng niềm vui đến với tha nhân Tích cực vô cùng đội lại cái thức sông Để tạo ông thức thức lành lấy công vinh tay lên quê miệng đừng có bỏ qua một điều chút nào được vị ơi bữa nay thức dậy đi đến gọn vàng tu một ngày gọn vàng đi đến đây sẽ tu một ngày gọn vàng rồi làm được cái gì phục vụ cái tâm bảo cũng sự tâm bảo phục vụ chúng sanh sẽ bị làm tích cực không phải làm cái ai cả mà làm để bảo chức công đức vương lành gọi là món chút tiền thì con đức tiền phước đức để dành mình thì chúng ta nên phải chuẩn bị kỹ lưỡng những hành trang tư vương nhắn và con kính nguyện học ân con đạo thành giác ngộ cho bọn thể quý phật tử đây luôn giữ vững niềm tin đối với giáo pháp của phật đà nỗ lực tinh tấn tu tạo những công đức phước lành rảnh thời gian đi đến đạo tràng niệm phật và cùng nghe học chánh pháp đây để chúng ta sáng tỏ được tâm giờ chúng ta đã bất giác kêu minh cầu và theo lượng kêu kim cầu nhẹ rồi bây giờ có độ viên đi đến tạm nhà tu học còn pháp quý vị phải ứng dụng ngay vào trong đời sống hàng ngày để từng giờ từng phút từng giây chúng ta phải trải nghiệm những sự thanh tịnh và an lạc nếu đời sống hiện tại thì cũng có thể được thân cận thì họ gọi là tịnh độ giống thì có được sự an lạc trong từng giờ từng phút từng giây cái đó gọi là mừng lạc độ thân tịnh và an lạc có là cái vị đã kiến tạo được cái chánh chân tịnh độ chánh chân cực lạc rồi thì đâu có lo ngại gì ngày mà không quải mãn chút chắc chắn chúng con sẽ về tây phương tịnh độ hưng lạc thế giới an lành với phật an di đà con xin học con cái chuyện Tây Như giáo chủ từ phụ A Di Đà bốn mươi tám người độ khắp ba bà cứu vớt chúng sanh vượt qua khổ não để tử chúng con do gì từ vô thiện kiếp vô minh không rõ quên bỏ bản thân sinh sự sanh tử tham động trong vòng lục đạo si mê điên đạo chẳng biết lối về cực lạc gia quê bảy lâu từ hàng tham thành tiết độ nguyện thoát khỏi luân hồi đau khổ nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa nguyện từ đây tu tập sống chưa y tâm học chuyển trừ tâm niệm lấy quy giới thu nhiếp giữ hiệu phật không quên đại sen kính phẩm ghi tên từ lạc gia hương gợi chất kinh đại a di đà phật từ bi nhiếp thọ tương phương một dạ sắc son cầu sông tịnh thổ ta bà đau khổ nguyện sống phát ra lại đức di đà từ bi minh chứng Phật tử luôn luôn lúc nào sống trong sự thanh tịnh của quan niệm và trải nghiệm đường để sự an lạc thật sự trong đời sống tu hành của chính mình giữ vững niềm tin tu học được chánh pháp đời sống hiện tại thân thông an là phúc khỏe đủ trang nghiêm sở diện tùy tâm sở sầu như ý ngài không đoạn mạng thì chúng đệ chúng ta nương nhờ cái chánh nhân tận độ mà một dân tộc hiện đời để đưa đến kết quả bản sông tây dương cực tại xin hẹn cùng cùng với nhau nên nương trì hải hội hai mươi đạo phật theo một tâm nhu cầu của những tình cái siêu sự tổng thể rộng ràng thời mọi người